à bây giờ à, bây giờ có một cái à, vấn đề mà do do trong cái hỏi đáp á có một người à, hỏi cái gì đó mà thầy cũng quên rồi <laughs> nhưng mà thầy trả lời á thì trả lời như thế này trong cái cái câu trả lời á, thầy có trả lời là có khi cái pháp học á nó lại là che lấp pháp hành bởi vì có nhiều người cứ quá lo học và để cho biết cái pháp này pháp kia quá nhiều, cho nên là họ họ không có cái cái thời gian để mà à, trải nghiệm chiêm nghiệm cuộc sống để thấy ra sự thật. Vì vậy cho nên có đôi lúc á, pháp học á, là nó che lấp pháp hành. Thì sau đó có một người á, là nhân cái cái cái câu đó <laughs> nhân cái câu trả lời đó mà hỏi lại thầy một lần nữa là nếu như vậy á thì bây giờ chúng con á là không cần học bây giờ chỉ hành thôi <laughs> cho nên thầy mới à, trả lời xong trước khi đi lên đây á là thầy mới trả lời câu hỏi đến thế này thực ra nó có à, hai loại pháp học pháp học trong thời đức phật á là nó giống như thế này này nó cứ giống như là một người nó đi học uh, lái xe thì một cái người á ngồi một bên á mới nói rằng là bây giờ cầm cái uh, cái vô lăng này này à, như thế này này rồi cái chân á là phải để cái chỗ này này à, rồi <laughs> gì đó cái là cái là vậy rồi khi mà chạy đó thì là đạp ga như thế nào rồi khi dừng lại thì đạp thắng như thế nào chẳng hạn tức là người ta chỉ ngay tại đó cho nên á là pháp học liền ngay với pháp hành pháp học là với pháp hành là nó nó nó ngay tại đó thì thời đức phật cũng vậy tất cả những bài kinh của đức phật là luôn chỉ thẳng cho người nghe nói với ông a là đức phật ngài nói khác hôm sau nói với ông b thì đức phật ngài nói khác nói ông c thì đức phật ngài nói khác Tại sao Phật lại nói quá nhiều kinh? Tại vì để nói cho từng người, mỗi bài kinh đó là nói cho ai? Nói cho ông nào? À, khi nói về người bệnh thì sao? Khi nói cho người mạnh khỏe thì sao? À, thì là đều là là, là là khác nhau. Do đó đó, cái pháp học mà thời Đức Phật đó là học trực tiếp mà học trực tiếp vào sự thật. Thí dụ như bây giờ thầy nói là đây là chai nước thì là hoàn toàn trực tiếp vào sự thật phải không nhưng mà bây giờ đó các vị về nhà nói rằng là thầy nói đây là chai nước thì đố ai biết là nói cái gì <laughs> cái chai nước chai nước gì thì thì sao biết chai nước bây giờ người ta sẽ hỏi lại người thì nói là chai nước là cái chai nước la vi hay là hay là cái cái chai nước hiệu hiệu gì mà chai nước là nước cam hay là nước ờ, chanh hay là nước ờ, cái gì mới được nhưng mà thấy khi nói thì đâu có cần nói nhiều tôi nói đây là chai nước là tự nhiên người ta biết được là chai nước gì liền ngay lập tức phải không chứ đâu có cần phải hỏi lại là chai chai này là nước cam hay là chai nước chanh hay là ờ, chai nước coca cola hay là pepsi gì đó là là, là đâu cần hỏi bởi vì đưa lên là biết hết trơn rồi cho nên á cái cái lúc mà Đức Phật ngài trị thẳng thì cái lời nói của ngài gọi là pháp học còn cái người nghe thấy liền gọi là pháp hành vậy <laughs> dạ thôi tức là học là thấy ra được là hành được liền à, cho nên cái cái pháp học và pháp hành của thời Đức Phật cho nên có những người đó thì Đức Phật ngài chỉ cần nói thôi chỉ cần nói thôi là người đó đã giác ngộ rồi như vậy đó thì lúc đó đó pháp học với pháp hành đó là gần như đồng thời à. và nếu mà cái người đó nghe rồi rồi về là tiếp tục hành đi nữa đó thì cũng là hành trên cái thực mà người đó thấy hành trên cái thực mà người đó thấy chứ không phải là không còn nhớ cái lời đó ờ, cái đức phật nói gì nữa mà người đó là chỉ trên cái thực mà thực hành thôi đó. À, cho nên đó là lúc đó là pháp học và pháp hành gần như là một còn bây giờ cái pháp học đó là pháp học kiểu <laughs> cái loại một này bây giờ pháp học loại hai bây giờ có người đọc trong tam tạng kinh điển một câu thôi mà giác ngộ liền nhưng mà một người học hết cả <laughs> tam tạng rồi học đọc luôn hết cả chú giải nữa cũng không biết gì hết không biết một chút xíu gì hết á <laughs> mà thậm chí cái mà biết của cái người đó đó là còn che lấp cái sự thật nữa là khác thí dụ như bây giờ thầy nói đây là chai nước thì ai cũng biết rồi là ai cũng biết rõ ràng là không cần phải thắc mắc gì hết là thấy ngay đó và cầm uống ngay chứ không có thắc mắc gì cả nhưng bây giờ người ta nói là chai nước mà thuốc độc là chai nước gì đó tôi mới dám uống chứ nước này là nước bổ là nước thuốc độc là nước gì mới chứ làm sao tôi uống được cho nên á đâu có dám uống mặc dù đọc hết cả kinh điển á, là nói nước này nước kia đủ thứ hết rồi mà không em uống <laughs> bởi vì đâu có biết là, là, là, là nước thật sự là cái gì đâu à, cho nên á cái học bây giờ đó thì càng học nhiều vô chừng nào thì càng đa thư loạn tâm tức là càng nhiều thông tin chừng nào thì càng khó thấy sự thật chừng đó thay vì cái người không biết gì cả thì cái tâm sân nổi lên á thì người đó thấy là người đó là thấy có một cái cái cái, cái khi mà cái tâm sân khởi lên là thấy người đó thấy à, người nhiệt độ tăng lên à, thần kinh căng thẳng đó tim đập mạnh người ta thấy người ta thấy thôi người ta thấy toàn bộ cái đó còn bây giờ cái người học có thể nói ủa tâm này là tâm sân gì à <laughs> tâm này nó là phân tích có bao nhiêu chi à, bà, bà đâu có thấy cái tâm sân nữa <laughs> phải không thì pháp học lúc đó đó chính là nó che lấp pháp hành ta người ta không biết gì cả thì ta sân nổi lên thì đức phật ngài nói người đang sân đó thì người đó liền nhìn lại đúng là mình đang <laughs> mình đã, đang như thế này này à, mà vì mình đang thế này cho nên tim mới đập này <laughs> đó là cái như vậy cho nên là ngồi ngay lực tại chỗ mà nhiều khi á nhiều khi cũng không biết là có phải lúc đó là tâm sân không nữa nhiều khi một tâm khác mà tưởng là tâm sân tại vì phải căn cứ trên cái cái cái cái tâm đó mới biết nhưng mà nhưng mà người đó lại không căn cứ trên cái thực mà cứ ngồi phân tích <laughs> bây giờ là phải phải phân biệt được hai điều này nếu như người nào không biết ai không biết ai trên đời này không biết mà người nào có thể chỉ ra sự thật mà mình có thể thấy được sự thật đó thì cứ nghe tức là người nào chỉ ra được sự thật và mình có thể thấy được sự thật khi người đó nói thì là tức là mình cứ cứ nghe còn cái người nào đó mà cứ nói trên trời dưới đất <laughs> nói nói trên trời dưới đất nhưng mà lại là mình không thấy ra được sự thật gì hết á thì không nên nghe tức là cũng là phân biệt ra hai loại pháp pháp học đó tức là một cái pháp học nào mà cái người cái người nói đó là cái người đó có thực chứng cho nên là nói ra cái mà mình có thể thấy được có thể là có có khi người đó chưa thấy chưa thấy là bởi vì người đó chưa có trải nghiệm qua nhưng mà khi người đó trải nghiệm qua mới nói là à đúng rồi thì, thì là được vậy là được Đây, cái đó nên nghe mà nghe cái pháp nào mà người ta chỉ ra được cái ngay nơi mình á chỉ ra được những cái sai sai lầm ở nơi mình sai lầm trong uh, trong trong nhận thức sai lầm trong hành động à, như thế nào đó người ta chỉ ra được cái sai lầm của mình thì như vậy nhờ như vậy mà mình thấy ra được cái sai và người đó có thể chỉ ra được cái thực mà mình mình có thể chứng nghiệm được cái thực đó có thể là có một người nào đó trong trong quá trình sống trong đời sống đó thì bỗng nhiên họ trải nghiệm một cái ờ, một cái trạng thái nhưng mà người ta không biết cái gì cả thậm chí đôi, đôi lúc người ta sờ nó là khác thí dụ như là khi tự nhiên sau nó cái tâm nó hoàn toàn nó nó rộng rang hoàn toàn không có gì hết cái đấm nó sợ nhưng mà gặp một người người ta biết thực chứng thì nói à, cái đó chính là thực tánh pháp cái đó tức là đã thấy ra được thực tánh pháp đó, chẳng hạn vậy thì lúc đó người đó à lên à, à, à lên thì thôi còn không nếu người đó chưa thấy nhưng mà qua cái sự chỉ dẫn của người cái người mà mà hướng dẫn á thì thấy ra được những cái sai lầm cho nên bỏ những cái sai lầm đi rồi cuối cùng thấy ra thì người đó cũng à lên một tiếng thì cái đó là nên nghe bởi vì nó chỉ là chỉ nó chỉ phá đi cái sai của mình và chỉ ra cho mình cái đúng vậy thôi thì cái đó là nên nghe nhưng mà nghe một cái điều gì đó mà mình còn ngồi phải suy suy nghĩ suy luận nên thầy mới nói rằng là ai mà nghe pháp thì cứ nghe qua chứ đừng có ngồi suy nghĩ lại gì hết trơn bởi vì á cái nào mình chưa thấy thì thôi mà cái nào mình thấy thì mình à liền thậm chí có nhiều người cười lên luôn <laughs> nghe tới đó cái là cười lên luôn bởi vì trúng mình quá cười lên chẳng hạn vậy thì là thì cái đó tức là đang nói vào sự thật thì như vậy thì cũng cần nghe pháp chứ không phải là không nghe nhưng mà cái pháp học đó đó mình phải phân biệt hai loại đó là một loại chỉ là mình phải dùng lý trí để mà suy luận suy đoán đủ thứ chứ không thấy ra sự thật còn một cái loài chỉ ra được sự thật để mình thấy được á thì cái đó mình có có thể nghe phải à, là vậy chứ không phải là là không cần không cần pháp học mà chỉ hành thôi không phải như vậy bởi vì chính cái pháp học á thì mới là pháp học là là gì pháp học tức là những điều mà những người đã trải qua chỉ lại cho mình thí dụ như đơn giản là ngoài đời là một người lái xe giỏi thế bây giờ chỉ lại cho một người là lái xe thôi không cần lý thuyết gì cả chỉ cần là nói nói ngay là đạp cái đạp nó đạp sao mình mình quá vậy đạp vừa vừa thôi <laughs> nó chẳng hạn vậy nó là điều chỉnh ngay đó luôn đó, điều chỉnh vì cái sai đó nó nằm ở đâu thì chỉ có cái người chạy qua rồi thì người ta mới thấy là sai ở chỗ nào cái người lái xe rồi á thì mới chỉ cho cái người mà đang tập lái xe là sai ở chỗ nào đó vậy thôi đơn giản là vậy thì đó đó cái pháp học pháp hành như vậy á thì nó mới có cái, mới cái ăn khớp với nhau cho còn á cái pháp học mà cái kiểu mà cứ <laughs> ngồi mà mà học hết kinh điển điển này qua kinh điển khác rồi cuối cùng nó không biết đâu mà mà mà đặt chân à, cho nên bên bên thiền tông người ta nói là cước căn bất điểm địa cái cước căn bất điểm địa đó là cái hình ảnh nó là như thế này cái người với cứ nhìn cái chân lý nó, nó quá cao cho nên cứ với với với lên nó bất, bất cái chân nó học đất cho nên gọi là cước căn bất điểm địa <laughs> nhưng mà với thì không tới mà dưới đất thì đứng không vững đó cái hình ảnh đó là cái hình, hình ảnh rất là rất là đúng à, đó là cái, những cái người mà cứ với lên cái cái cái cái pháp học của nó quá cao đi mà cái cái thực đó là cái đất mình đứng á là đứng không vững cho nên á là Đức Phật á, là ngài rất đơn giản. Có nhiều người cái cái tu của Đức Phật nó đơn giản đến cái đồ mà nhiều người họ đâm ra khinh thường, nói tu gì mà như vậy, tiểu thừa mới tu vậy chứ còn <laughs> ai mà tu vậy. Tu gì mà đi đi thì biết đi mà đứng thì biết đứng, <laughs> nằm thì biết nằm, ngồi biết ngồi, đau biết đau, nhức thì biết nhức, vậy thôi tu vậy là tu chí. Nhưng mà không ngờ rằng là chân lý nó lại quá đơn giản như vậy mà người ta cứ tưởng nó nằm trên mây cho nên nó cứ căng bất điểm địa <laughs> rồi bây giờ đến à, phiên à, hỏi chúng ta còn à, có ba buổi nữa thôi là đến ra hà ra hà thì thầy đi chỗ này chỗ kia cho nên là không còn dạng nữa nên là mình sẽ dạng cho tới ngày mùng 9 tháng tháng 10 là là buổi cuối cùng